Xin chào tất cả các bạn à, quý thính giả và các anh chị à, đã ủng hộ kênh sửa xe đạp với Sài Gòn Bài Shop. Hôm nay Vân bảo trì cái à, phục rốc sóc thì cái phục này nó hơi, hơi cũ và hơi xưa nha các bạn nó khoảng 15 năm rồi 15 năm tuổi 10 đến 15 năm tuổi trước kia là cũng là một cái dạng hàng khá tốt đó thì theo chủ nhân thì phục này dài khoảng 2-3 ngày thì xì hơi thì nó bị lít hơi và sáng nay Vân đã kiểm tra bơm hơi vào bơm hơi vào đủ ký sau đó ngâm vào nước thì khoảng chừng theo dõi khoảng chừng 5 phút không thấy hơi xì ra không bị lít gì hết thì à, rõ ràng cái phục này xì rất là chậm hai ba ngày nó mới xẹp hơi thì cái lượng hơi nó ra rất là nhỏ các bạn rất là ít thì à, cái quần phục này nó không có cái chức năng khóa nhanh và chậm như những cái loại à, MTB uh, à, Force hoặc Rockshop ngày nay thì nó có hai chức năng con thỏ và rùa chạy nhanh và chạy chậm trong đường rừng đó thì cái này nó không có rồi bây giờ chúng ta tháo ra nha thì cái này tháo ra trước khi chúng ta tháo ra thì chúng ta, chúng ta cần lấy hết hơi ra nha các bạn xì hết hơi ra còn chắc không không nhiều hơi đâu rồi giờ chúng ta dùng cái dít nha khăn chúng ta dặn cái phần dưới này là không có dính dáng gì tới à, không có dính gì tới trên à, phần trên nha nó chỉ lắp vào cái ti bên trong rồi thì nó xây tới xây luôn thế này được nè khi chúng ta mở là chúng ta mở cái à, phần body này nè với cái cổ ở trên nha thì à, nếu mà chúng ta có cái à, cái giá treo xe đạp sửa xe đạp á, by hand hoặc là bạc tuôn um, uh, có cái tay cầm mà bằng cao su các bạn bóp lại càng tốt nó hít mở dễ hơn nha còn cái này thì nó cũng không đến nổi nặng đâu Now, kéo ra các bạn rồi kéo từ từ ra rồi nhấc thì phụ này rất là đơn giản các bạn đối với những cái à, dòng cơ bản này các bạn thì nó cũng giúp cho chúng ta dễ hiểu à, về cấu trúc à, phục chú cơ bản như thế nào còn những cái dòng ngày hôm nay các bạn thấy nó có những khóa và lóc ao đó chạy nhanh chạy chậm à, rồi à, hành trình dài ngắn thì cái đó chúng ta sẽ tìm hiểu, hiểu sau à, cái phần này trên đây là là hơi nha trên đây là dầu gọi là giảm giảm sốc á, giảm trắng á khi mà phục nó xuống á, là đi ghi lại các bạn cho đi chậm rồi bây giờ chúng ta tháo ra nha cái này thì nó hơi cứng các bạn có thể là cái ti này thì đây nó tự do nè lót trong đây rồi lót bít tông trong đây rồi chúng ta tháo nắp này ra lấy ra ngoài mới tháo cái ti ra được thì đây là cái nắp nó đậy là bít tông thì đây nó có hai miếng sim nó có cái dòng mũ và cái miếng phốt đó các bạn đây là đây là không phải là cái xin nha đây là miếng cúp ben cúp ben trên đời xin xin hơi đây là cúp ben rồi bây giờ chúng ta tháo ra các bạn nhớ là đúng chiều nha đó các bạn để làm sao xây cho chìa khóa làm sao mà cho cái cái góc này nó hẹp nè các bạn à, mở nó dễ hơn còn nếu mà các bạn để như thế này nè các bạn mở rất là khó nha rất là nặng khá nặng luôn để à, xả dầu ra bớt đi trong đây không biết xài dầu hay là xài gas đây bây giờ chúng ta mở ra đi các bạn thấy có con tán này nè nha bột giá á cái này để à, châm dầu ta xem các à, cái bê tông này nó hoạt động nó chậm nhớt như thế nào khi nhớt đi qua thì đi qua tất cả các lỗ rất là nhanh nhưng khi đi về thì về rất là chậm về rất là ít lý do đó nó nghỉ cái phục lại thì à, nó là giảm sắc nha bây giờ các bạn nhìn xem những cái lông đoàn đây nha thế này thì các bạn xem khi đi xuống nè đi xuống đi xuống thì nhớ đây nè sẽ chạy về phía bên đây từ phía mặt trước nè các bạn nha mặt trước mặt dưới nè nó chạy lên trên rất là nhẹ khi hơi nó nén nó đẩy cái bê tông này trở về người bên kia thì dầu phải chạy về phía bên kia lực bù trừ mà đúng không chạy về thì những lông đờn này đây nó sẽ hãm lại thì các bạn thấy chỉ một lông đoàn khi đẩy qua đó lông đoàn nó chạy ra bị bẻ cái miệng này các bạn bị đẩy cái miệng này nè đây đẩy cái miệng này đây thì dầu nó chạy qua khi mà dầu chạy về miếng này bít lại bít lại thì một miếng lông đoàn này không làm đủ các bạn nếu như chúng ta nhảy một cái lỗ rất mạnh thì nhớt lực nhớt nó đẩy qua mạnh quá lâm bờ này sẽ bị bẻ cong luôn và nó không còn cái nằm ở thẳng hàng như thế này nữa nó sẽ không bứt những cái lỗ dầu thì phục sẽ không nghĩ lại lý do đó người ta tạo ra những cái mấy cái miếng lông đờn kìa đè lên nhau nhỏ dần tạo thành một cái lò xo lông đờn các bạn xem nhé thấy chưa nhìn kỹ nha các bạn nha các bạn thấy mỗi lông bền nhỏ à, khoảng một ly nhỏ dần nha thì à, cái miếng canh này nó chịu lại nè các bạn xem nha miếng canh này nó chịu thế này đó thì dưới này nó có cái chân trống à dưới nó có chân trống cả các bạn thấy không trống khoảng liền thì khi nhớ đi vào bên đây thì nó đẩy cái miếng bê tông này cái miếng lá này nó cong đi nó vào lông đờm mà nó thép mà nó cong mà nó cong đi nhớ đi vào, vào rất là nhanh khi đi ngược về thì miếng lông đờm này bị áp sát vào thì các bạn thấy một cái lỗ nhỏ đây đó, là nhớt theo cái đường này đi về rất là chậm các bạn à, xem lại cái à, phần bê tông thế này thì ở đây là dầu nha các bạn dầu và trên đây là khí trên đây là hơi thì khi bê tông chạy vào như thế này các bạn Đó, chạy vào chạy vào thì dầu nó sẽ theo những lỗ nỉ lòn trên đây thì như tôi vừa nói với các bạn những lông đình lá này nè miếng lớn miếng nhỏ miếng nhỏ nhỏ miếng lớn miếng nhỏ nhỏ nhỏ dần thì nó tạo thành cái lông đền lò xo để khi à, ở chân nó cứng thì khi nhớt nhớt đi vào hai cái à, cái cái chu vi mấy cái cái dành ngoài của cái lò xo của lông đền lớn các bạn miếng lông đền lớn đó, nó sẽ uống nhẹ gì nhớt sẽ lò qua rất là nhanh và khi nó đi ngược về á thì nó chưa qua cái lỗ nhỏ này thôi lỗ nhỏ này nè tôi nghĩ lại à, lý do đó những cái lông đà này nó có nhiều miếng thì nó sẽ như cái lò xo mạnh chân từ gốc thì lò xo nhỏ sẽ mạnh cứng cứng lên tới những cái lá mấy cái rìa mép ở ngoài đó nó sẽ yếu dần thì khi à, nhấc vào nó sẽ cong nhẹ các bạn còn nếu chỉ có một miếng mỏng đó nha thì khi nhấc vào đẩy một cái là miếng đó sẽ cong luôn nó đi quá cái giới hạn của nó đó nó cong luôn nó không có chịu được không có đủ lực thì nó cong luôn sao đó cong luôn thì nó không có chặn nhất đi đi ngược về bên kia thì, à, trong cái à, trong cái phục lốc sốc các bạn nó có những ngăn hơi những ngăn dầu nhưng mà những ngăn hơi đó chúng ta cũng cho một chút ít dầu chút ít à, nhớt mười vào ít thôi một lượng ít để chi nó nuôi những cái sim những cái tâm chạy cho nó trơn tru nha chứ đừng nghĩ là chỗ cái à, cái ngăn hơi mà chúng ta không cho cái nhớt nào không được không đúng nha phải cho hơi vào chúng ta tháo nắp này ra chúng ta đưa nhớt vào trong đây nó sẽ nhanh hơn còn nếu chúng ta đưa cái nhớt vào cái lỗ này thì nó rất là chậm và trước hết chúng ta tháo cái nắp nữa ra chúng ta dùng mấy cái dây nhựa thế này nè chúng ta kéo cho rút xuống thì chúng ta đưa lượng nhớt vào đây rất là nhiều sau đó chúng ta cứ rút dây xuống từ từ từ từ từ, từ. và khóa lại nếu mà có thiếu á, thì chúng ta đưa vào cái lỗ này thì cái lượng nhớt rất là nhỏ công việc chúng ta làm sẽ nhanh hơn đúng không rồi bây giờ nha bây giờ cái máu phim nó nằm thế này tôi không thể nào để lên ô mà tôi làm cho các bạn thấy nó dễ hơn Thật ra tốt nhất là chúng ta tôi cầm trên tay thì các bạn sẽ thấy à, tôi làm nó dễ hơn nha rồi bơm nhớt vào dùng cây nhà lá vườn không có đủ à, thiết bị rồi nhớt đã trầu lên các bạn thấy chưa bây giờ ta đè ti xuống tiếp đè ti xuống tiếp và tiếp tục đưa nhớt vào bên này chúng ta nên khóa lại chút xíu cho khá cứng đi chúng ta không nên chủ quan là hai sợi dây này nếu mà đứt ra là nhớt sẽ đi ra ngoài hết đúng không các bạn tại dưới này có bê tông à có đang à, phía dưới có cái hơi nén đi lên đúng không thì hết là chúng tốt nhất là chúng ta nên có một sợi dây tiếp tục để uh, cho nó có cái uh, độ cứng an toàn tại đây các bạn khi chúng ta đưa vào đây cho các bạn nhìn kỹ nha đây có cái phốt phốt đây là phốt khô đây là phốt chấm bụi nha bụi chúng ta không được đưa nhớt vào đưa nhớt vào là nó sẽ nở nha thì à, ở trong đây là khí khí nén thì khi khi chúng ta bơm hơi vào các bạn biết đó, là nén khí thì đối với à, hành trình trong đây nó có cái tông đây thì nó cũng phải cần có nhớt để nó nuôi mấy cái sim và mấy cái phốt không thì không thì nó bị rít và bị chết ha rồi bây giờ chúng ta đưa vào nha